Với khung thép cường lực cao cấp của Hyundai, chúng tôi đã tạo ra một phong cách, một sức mạnh, một Elantra hoàn toàn mới, mang lại cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 5 2017.